Xin chào tất cả quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại à, quý vị trong chương trình tiêu điểm đầu tư được phát sóng vào thứ ba, thứ tư hàng tuần. À, trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một câu chuyện à, tuy có vẻ là cũ nhưng mà thực ra nó theo quan điểm của Tuấn là vẫn còn khá là hấp dẫn. Đó chính là câu chuyện về FPT. Và cái cái câu chuyện ngày hôm nay Tuấn mới nói đến đó là à, FPT đang vươn tầm thành một doanh nghiệp tầm cỡ thế giới và nó không chỉ là một doanh nghiệp trong nước nữa. Đó là thứ nhất, thứ hai nữa FPT đang là một à, đầu tàu tăng trưởng của nền kinh tế này và cũng nằm trong cái trending rất là lớn trending ờ, rất là tốt của cả thế giới đó là trending chuyển đổi số và đó hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về FPT có những câu chuyện gì và ờ, và để quý vị có thể theo dõi thì quý vị có thể như một lần thì Tuấn giới thiệu đến quý vị có hai hai cái cộng đồng mà quý vị có thể tham khảo đó chính là quý ờ, cộng đồng về tích sản đầu tư và phát triển bền vững và cộng đồng thứ hai cộng đồng đi chết nếu những cái cái video này quá nhanh thì quý vị có thể pause lại và quét cái mã QR này đồng thời nếu quý vị có muốn ờ, tham khảo khóa học thì quý vị quét cái mã QR bên bên tay phải của của Tuấn đây ok đó thì cái tổng quan FPT họ có những gì FPT họ có ba cái mảng chính của họ đó chính là mảng công nghệ mảng viễn thông và mảng giáo dục trong đó hai mảng mảng lớn nhất đó chính là mảng công nghệ và mảng viễn thông mảng công nghệ à, của họ bây giờ được coi là một công ty à, phần mềm có tầm cỡ trên thế giới và đối với mảng viễn thông thì à, FPT đang chiếm khoảng 11% à, theo cái báo cáo mới nhất à, 11% trên à, cái tổng à, lượng thuê bao trên toàn quốc và tuy vậy thì nhìn cái số lượng 11% so với cả VNPT là khoảng 52% và Viettel đâu đó khoảng 31% thì chúng ta nhìn thấy có vẻ FPT đang yếu thế hơn nhưng thực ra nếu như chúng ta xem xét ở các khu vực tỉnh thành lớn à, thì FPT là một doanh nghiệp có cái cái cái thị phần nó cao hơn cái mốc 11% cũng rất là nhiều à, đó là thứ nhất và thứ hai nữa là cái mảng viễn thông của FPT ấy, thì họ uh, tập trung vào phần hiệu quả tức là cái cái lợi nhuận trên cái chi phí bỏ ra họ rất là cao do họ chỉ tập trung ở khu vực mà đông dân cư thôi còn những khu vực mà uh, dân cư thưa thớt thì họ họ giảm bớt đi À, đó là cũng là nguyên nhân vì sao mà Việt VNPT và Viettel họ có chiếm thị phần lớn hơn bởi vì họ chủ yếu là chiếm thị phần khu vực nông thôn và tỉnh lẻ. Đó mảng giáo dục của họ thì chính là cái mảng mà à, giống như kiểu support hỗ trợ cái nguồn nhân lực cho mảng công nghệ và tí nữa Tuấn sẽ phân tích kỹ hơn cái lợi thế cạnh tranh của họ nằm ở ở mảng này và đây đây là một cái à, tổng quan về à, quy mô doanh thu và lợi nhuận của ba mảng thì bên tay trái của uh, biểu đồ bên trái chính là biểu đồ về doanh thu và biểu đồ bên tay phải chính là biểu đồ về lợi nhuận thì theo biểu đồ lợi nhuận này thì À, của FPT đâu đó chiếm khoảng à, cái mảng mảng à, công nghệ đâu đó chiếm khoảng là 43% so với cả khoảng 39 40% của mảng viễn thông mà thôi. À, trong đó mảng công nghệ còn mảng công nghệ chiếm đâu đó khoảng 18%. À quên mảng mảng xin lỗi mảng giáo dục khoảng 18%. Thì cái năm mà 2018 2019 mà khi Tuấn bắt đầu nghiên cứu về FPT thì cái quy mô của hai mảng công nghệ và mảng viễn thông là tương đương nhau. Đâu đó là loanh quanh khoảng 39 38% nhưng đến bây giờ thì quy mô mảng công nghệ bắt đầu vượt trội hơn và chúng ta biết rằng là mảng công nghệ là mảng tăng trưởng tốt nhất của FPT thời điểm hiện tại và nếu như chúng ta vẫn tiếp tục cái đà duy trì tăng trưởng tốc độ khoảng 20 à, đến 25% của mảng công nghệ thì trong thời gian tới chúng ta có thể chứng kiến rằng là có thể chứng kiến đến ừ, mức mức ờ, cái đóng góp lợi nhuận trong tổng quy mô lợi nhuận của FPT của mảng công nghệ có thể lên đến khoảng 50% hoàn toàn thể chúng ta trông chờ điều đấy xảy ra và khi điều đấy xảy ra thì cái tốc độ tăng trưởng của FPT có thể nhanh hơn bây giờ khá là nhiều và thực tế đang nhanh dần hơn so với thời kỳ trước rồi thì uh, như mọi lần thì Tuấn sẽ điểm qua lại ba cái lợi thế của FPT đó là thiên thời địa lợi nhân hòa và điều gì sẽ làm cho cổ phiếu này tăng giá thì đối với thiên thời là FPT có cái chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu đang tăng trưởng rất là mạnh mẽ và đang nằm đúng trong cái xu thế công nghệ 4.0 và thứ hai nữa là chính phủ ờ, Việt Nam sẽ tiếp tục đang ờ, tăng cường đẩy mạnh cái chuyển đổi số trên toàn quốc thì chúng ta thử nhìn lại cái cái dịch Covid vừa qua nó đã đem lại lợi thế nhiều cho uh, ờ, FPT như thế nào đó là khi uh, được hỏi rằng là Ờ, anh chị có thực hiện chuyển đổi số cho công ty mình thời gian tới hay không thì 76% doanh nghiệp ờ, lãnh đạo doanh nghiệp phản hồi rằng là công ty mình sẽ phải có kế hoạch chuyển đổi số và người ta nhận ra rằng là chuyển đổi số hay là chết chính là khẩu hiệu mà hiện nay tất cả các công ty đều nhắc đến và ờ, các ngành nghề đây tất cả ngành nghề là 76% và chúng ta thể nhìn thấy một loạt các các các ngành ở phía bên biểu đồ phía bên tay phải đó là ngân hàng này là 85% bán lẻ tiêu dùng là 77% năng lượng khoáng sản à, rồi y tế rồi bảo hiểm dược phẩm đó thì chúng ta thấy rằng là sự chuyển đổi sự thay đổi về cái nhận thức rất là lớn và à, thị trường trường công nghệ thông tin được dự báo rằng là sẽ tăng trưởng khoảng 17% vào năm 2021 theo à, số liệu của Fitch Solution đó và đồng thời một điểm nữa rằng là khi mà thủ tướng Phạm Minh Chính vừa mới lên thì uh, thủ tướng là một người rất là mong muốn đẩy mạnh về cái chuyển đổi số quốc gia và đó là một cái catalyst rất là lớn để chi tiêu công cho Việt Nam trong mảng công nghệ thời gian tới và đây chính là một cái biểu đồ một cái một cái kế hoạch của Bộ Thông tin Truyền thông là mục tiêu đến năm 2020 ngành công nghệ thông tin sẽ tăng trưởng gấp 2 2,5 lần. Tức là đến năm 2026 ấy, cái tăng trưởng gấp đến khoảng 2 2,5 lần so với tăng trưởng tốc độ tăng trưởng GDP, tức là sẽ đẩy mạnh rất là đầu tư công sẽ rất là đẩy mạnh vào cái mảng chuyển đổi số và đồng thời là chính phủ sẽ thực hiện chính sách tài khoá mở rộng thông qua tăng chi công từ năm 2021 trở đi đó thì đấy là những cái động lực rất là mạnh mẽ cho FPT và thực tế thì kết quả kinh doanh ờ, trong cái thời thời gian gần đây của FPT thì cái mảng tăng trưởng mảng công nghệ thông tin trong nước cũng là vượt trội hơn rất nhiều so với mảng công nghệ thông tin nước ngoài đó rồi chúng ta thử nhìn ờ, thêm một chút nữa về cái tốc độ tăng trưởng ờ, chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022 thì giai đoạn 20 nếu như chúng ta nhìn forward cả cái giai đoạn thời kỳ trước nữa tức là từ từ thời kỳ năm 2009 cho đến tận à, từ 2001 đi cho đến tận năm 2018 thì chỉ có duy nhất một năm đó là năm 2008 2009 là chi tiêu à, công nghệ thông tin nó bị chững lại do khủng hoảng đại khủng hoảng cuộc đại khủng hoảng năm 2008. Tuy vậy sau đó bắt đầu lại bùng nổ rất là mạnh mẽ và đến năm 2018 2019 thì bắt đầu chậm lại. À, và đến 2020 thì cái tăng trưởng ờ, chi tiêu công nghệ thông tin nó bị giảm đi do dịch covid giảm khoảng 2,2% tuy vậy thì ờ, khi mà ờ, cái thái độ của các lãnh đạo doanh nghiệp thay đổi với việc chuyển đổi số và việc hiện đại hóa công, công nghệ cho chính công ty của mình thì dự báo rằng 2021 là cái tăng trưởng chi tiêu công nghệ thông tin có thể lên được 8,4%. 2022 dự báo sẽ vào khoảng 5,5% tức là bắt đầu quay lại đà tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Đó, và ờ, quy mô chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu sẽ đạt đâu đó khoảng 4.000 tỷ đô đó và uh, tốc độ tăng trưởng trung bình uh, sẽ cao hơn khoảng 8% tức là kỳ vọng tăng trưởng công nghệ thông tin sẽ quay trở lại rất là mạnh mẽ rồi ok như vậy ta đi qua thiên thời tức là cái chi tiêu của uh, chi tiêu công của chính phủ và của các nước sẽ tăng trưởng trở lại và thứ hai chúng ta sẽ quay lại sang phần điện lợi uh, Việt Nam có những điện lợi gì đó là thứ nhất đó là về chi phí nhân công giá rất là rẻ và thứ hai nữa là Ờ, cái mảng uh, Việt Nam là một đất nước có uh, học sinh học toán rất là nhiều và chính vì việc học toán nhiều như vậy thì uh, cái cái khả năng cốt của họ cũng khá tức là cái cái chất lượng uh, nhân công của Việt Nam sẽ không hề thua kém so với cả uh, các nước khác trên thế giới rồi và một điểm nữa của FPT đó là uh, cái mô hình kinh doanh của họ không cần đầu tư quá nhiều vốn đây là một đặc điểm rất là tuyệt vời so với cả những công ty mà thâm dụng vốn khác Ờ, thì những công ty mà ít sử dụng đến ờ, vốn cố định ấy, thì thông thường cái định giá P/E của họ sẽ cao hơn so với những mảng kinh doanh mà chịu ờ, ừ, chi phí cố định và tí nữa Tuấn sẽ mô tả kỹ hơn trong phần này rồi thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn cái uh, chi phí nhân công của FPT thì đây chúng ta nhìn cái biểu đồ bên này đây FPT đây là chi phí của họ là 17,3 nghìn uh, đô một năm đó và trong cái đó một số các đối thủ cạnh tranh chính của FPT chúng ta sẽ nhìn thấy có Tata đây Tata đây và Infosys đây là hai công ty mà cạnh tranh chính là hai đối thủ đến từ Ấn Độ à, cái chi phí nhân công của họ cao hơn ờ, FPT rất nhiều và thực tế thì trong thời gian qua chúng ta cũng chứng kiến rằng là lương của ngành công nghệ thông tin của Việt Nam cũng tăng lên rất là nhanh à, tuy vậy thì cái cái các nước khác như kiểu Tata hay của Ấn Độ thì họ cũng tăng tương tự như vậy và do vậy thì cái cái cái lợi nhuận của FPT thu lại tức là cái cái chi phí của FPT bỏ ra vẫn thấp hơn rất nhiều so với các, công ty khác đó thì đấy là một cái lợi thế rất là lớn của của FPT trong cái đó thì ờ, như Tuấn vừa nói rằng là người Việt Nam mình học toán rất là nhiều học toán từ từ bé thành ra chất lượng nhân công của FPT cũng không hề thua kém với các nước khác đó thì đấy là những cái đặc điểm lợi thế nhất của FPT so với các nước khác rồi thứ hai nữa thì chúng ta sẽ nhìn xem là uh, cái cái thì chi cố định của FPT sẽ thấp hơn rất là nhiều à, ở đây Tuấn có làm một cái biểu đồ so sánh ờ, nhỏ thôi vui thôi với cả Hòa Phát Hòa Phát là một doanh nghiệp thép Tuấn nghĩ rằng là hiệu quả nhất Việt Nam rồi về về lĩnh vực sản xuất và chúng ta nhìn thấy rằng là cái doanh thu trên khấu hao tài sản cố định ấy, của FPT nó rất là cao ví dụ như là chúng ta nhìn từ 2017 này thì à, cái phần mà doanh thu trên khấu hao tài sản cố định của FPT đâu đó khoảng 64 lần trong đó của Hòa Phát là 23 lần và đến 2020 này thì cũng của FPT đâu đó cũng phải 54 55 lần trong đó của Hòa Phát là khoảng 19 lần đó thì điều đấy cho thấy rằng là FPT là một doanh nghiệp ừ, họ sử dụng rất là ít vốn và khi mà sử dụng ít vốn như vậy thì cái rủi ro cái rủi ro mà chúng ta bị thua lỗ ấy, ví dụ như Hòa Phát hoàn toàn có thể xây một cái nhà máy lên và nhà máy đấy nếu như không bán được hàng thì họ sẽ chịu rất nhiều chi phí lãi vay này đúng không ạ rồi họ sẽ mất vốn này họ sẽ phải ờ, tức là cái, cái sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến cổ đông trong khi đó ngược lại khi mà FPT uh, ờ, triển khai một dự án nào đó mới và nếu như dự án đó không thành công hoặc là uh, số lượng khách hàng ít đi thì hoàn toàn họ họ lại cắt bớt được cái lượng nhân nhân công tức là chi phí rất là um, chi phí biến đổi thì họ sẽ giảm được cái chi phí ngay lập tức thì đấy cái rủi ro của những ngành mà thâm ít thâm vụng vốn lao động sẽ sẽ tốt hơn và trong điều kiện như vậy thì thông thường ta sẽ nhìn sang một số nước như kiểu ờ, nước Mỹ chẳng hạn thì những nước như ờ, những công ty như kiểu à, Google này Amazon họ sử dụng rất ít cái chi phí cố định và định giá của những công ty này cũng vượt trội hơn rất là nhiều chúng ta chứng kiến rằng là PE của Google có thể lên đến khoảng 50 60 lần đúng không ạ hoàn toàn điều đấy xảy ra còn của FPT thì đâu đó là à, có thể kỳ vọng mức đâu đó khoảng 20 30 lần và tí nữa phần định giá thì tuần sẽ nói kỹ hơn ok rồi chúng ta đi qua thiên thời địa lợi chúng ta sẽ quay sang về nhân hòa thì uh, thứ nhất đó là FPT có văn phòng phủ khắp ở nơi uh, khắp nơi ở trong và ngoài nước và để ờ, đánh chiếm những thị thị trường mới như kiểu thị trường Mỹ chẳng hạn thì FPT có xây dựng cả cái đội ngũ uh, nhân sự ở các thị trường nước ngoài như khu vực ASEAN hay khu vực ở bên Mexico đó uh, rồi uh, thứ hai nữa là cái hệ sinh thái của FPT khá là rộng và nhất là vừa rồi họ vừa mới uh, mua thêm M&A thêm những doanh nghiệp nữa để họ tăng cái cái hệ sinh thái sản phẩm của họ ra đó thì chúng ta sẽ đi qua một vài điểm về địa bàn hoạt động thì của FPT là họ khá là rộng uh, họ phủ rộng đến 59 ờ, đến 63 tỉnh thành khắp Việt Nam và đồng thời là uh, có hệ thống 48 văn phòng tại 26 quốc gia trên uh, trên toàn thế giới và cái phần cơ cấu doanh thu của họ thì 60% là tại Việt Nam tuy vậy thì uh, cái phần doanh thu này thì bao gồm cả của viễn thông à, sau đó thì ở nước ngoài thì cái mảng chính của cái thị trường chính của họ vẫn đang là uh, Nhật Bản với chiếm khoảng 50% và họ đang đa dạng rất là mạnh mẽ sang các thị trường khác như Mỹ với với cái quy mô doanh thu đang tăng lên đâu đó đang chiếm khoảng uh, à, 24% đúng không ạ đó thì uh, khi mà FPT chắc chân tại thị trường Nhật trong cái buổi hôm trước tôi nói về GMD thì khi mà một công ty họ chắc chân tại một thị trường nước ngoài khi mà họ mở rộng ra một thị trường mới thì đó là lúc mà chúng ta mua cổ phiếu thì à, tương tự trong trường hợp của uh, của FPT là khi họ chắc chân tại thị trường Nhật và họ bắt đầu mở rộng sang thị trường Mỹ và thị trường EU lúc đó là cổ phiếu cũng tăng rất là mạnh đó thì uh, cái câu chuyện hiện tại là họ đang bắt đầu có vẻ như họ đang đang chiếm lĩnh được miếng bánh ngày càng lớn hơn tại thị trường Mỹ rồi uh, một cái điểm nữa rằng là câu chuyện rất là vui rất là hay là uh, đợt vừa rồi FPT có mua cái công ty Bay vn khi mua công ty base.vn này thì họ sẽ nâng được cái cái hệ sinh thái sản phẩm của họ rộng ra cho những ờ, doanh nghiệp vừa và nhỏ ờ, và một điểm cái cái mức chi phí mà FPT mua pay base.vn là ờ, không được công bố tuy vậy thì cái việc mà họ công bố việc mua này và làm tổ chức cái chương trình rất là hoành tráng thì cái phần marketing đó đó chính là một cái chương trình marketing Tuấn nghĩ rằng là đáng giá đến 100 tỷ đồng Ờ, và sau cái buổi marketing đó thì theo một số thông tin tôi được biết rằng là ờ, base.vn có một lượng khách ờ, tham khảo cái hệ sinh thái của họ khá là nhiều đó thì đấy là những cái mặc dù là có thể cái mức thương vụ chúng ta không biết có thể đắt có thể rẻ nhưng mà nguyên cái việc marketing cái sản phẩm như như vậy thì sẽ giúp cho rõ ràng là FPT có thể giảm được cái chi phí mua của mình xuống rất là nhiều đúng không ạ đồng thời với đó là FPT có thể tận dụng cái cái hệ sinh thái cái mạng lưới ở nước ngoài của mình để mang cái sản phẩm bay.vn mang đi bán thì đó đó là hai cái lợi thế mà khi uh, mua bay.vn rồi và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là uh, ờ, FPT có một cái hệ sinh thái sản phẩm khá là nhiều và họ cũng đang đẩy mạnh những sản phẩm mà made by FPT thì chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là khi họ sản xuất ra những sản phẩm made by FPT thì gần như họ chỉ sản xuất một lần và họ sẽ bán ra rất nhiều các các sản phẩm mới nó chính là chuyển đổi số đấy à, thì khi rõ ràng là khi sản xuất một sản phẩm đầu tiên thì có rõ ràng là cái chi phí có thể là đắt nhưng khi mà chúng ta copy paste ra những cái phần mềm tương tự thì chi phí gần như là bằng không đúng không ạ thì uh, ờ, FPT nếu như cái sản phẩm chuyển đổi số của họ tức là sản phẩm made by FPT cái doanh thu nó càng lớn thì cái biên lợi nhuận của FPT sẽ càng càng tốt và câu chuyện tăng giá của 2021 2022 đối với cổ phiếu FPT này là gì chúng ta sẽ điểm qua một chút đó là cái giá trị hợp đồng ký mới của ờ, công nghệ thông tin ờ, của FPT sẽ động lực tăng trưởng chính cho năm 2021 và trong uh, ờ, 3 quý vừa qua thì cái mức tăng trưởng và đến quý 1 2021 thì mức tăng trưởng lên đến 46% sau cùng kỳ đó thì đấy là mức Tuấn nghĩ là rất là tuyệt vời rồi sau đó là các dự án lớn của họ cũng là dự án trên 5 triệu đô khá là nhiều tôi còn nhớ là khi À, Tuấn đi họp đại hội cổ đông của FPT thì anh Trương Gia Bình có nói rằng là ngày xưa khi chúng tôi bắt đầu muốn chuyển giao chuyển chuyển dịch dần lên cái cái quy mô lớn hơn muốn hóa rồng thì chúng tôi kỳ vọng được lên hợp đồng khoảng đâu đó từ 100 ờ, đến 200 nghìn đô lên khoảng 1 triệu 1 triệu đô nhưng bây giờ cái cái cái hợp đồng tôi có thể đạt đạt được trong đợt vừa rồi ký mới là đến 100 triệu đô tức là mỗi hợp đồng đến 100 triệu đô tức là một con số rất là khủng khiếp đó thì chúng ta thấy thấy rằng là MT đang dần dần có cái vị thế ngày xưa nếu như mà trên một cái bản đồ rất là lớn này thì MPT chỉ là hạt cát nhưng bây giờ cái hạt cát nó có thể to thành hạt đỗ rồi nó bắt đầu to dần lên đúng không ạ rồi và chúng ta sẽ nhìn thấy cái dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài cũng tăng trưởng rất là mạnh mẽ tại thị trường Mỹ khi mà họ tăng trưởng đến 26% tại thị trường Mỹ đúng không ạ họ đang bắt đầu dần dần chiếm chiếm ưu mạnh lớn hơn tại thị trường Mỹ rồi cái doanh thu chuyển đổi số của họ cũng cũng tăng trưởng khoảng 15% đó. Và trong kết quả kinh doanh 4 tháng vừa rồi thì à, cái cái mức tăng trưởng lợi nhuận của họ đâu đó khoảng 22% và cái đặc biệt là đến từ mảng công nghệ là chiếm được khoảng 19% à, tăng trưởng doanh thu và mảng à, giáo dục bắt đầu tăng trưởng ngược trở lại. Mảng viễn thông của họ mặc dù tăng trưởng chậm. Tuy vậy thì uh, khi mà những cái mảng kinh doanh của họ qua điểm hòa vốn ấy, thì phần lợi nhuận sẽ tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều so với cái mảng Ờ, với doanh thu ví dụ như mảng pay tv của của fpt họ đã qua để mời vốn và họ bắt đầu tăng trưởng lợi nhuận rất là tốt đó và nếu như bây giờ ta chuyển ra phần ờ, đánh giá về định giá của FPT thì sao thì ờ, do FPT có hai mảng chính đó là mảng viễn thông và mảng công nghệ nên Tuấn sẽ chia thành hai mảng này định giá so với các công ty cùng ngành tương đương trên thế giới thì sao thì đây chúng ta sẽ nhìn biểu đồ bên trái đây là Ờ, cái điểm trung vị trung bình của P/E của các công ty trong ngành nó là 18 lần và trung vị khoảng 17 ờ, lần tức là khoảng khoảng đâu đó khoảng 17 18 lần rồi còn nếu như chúng ta so sánh là các công ty mà làm công nghệ phía bên cổ tay phải chúng ta nhận thấy rằng là à, cái trung bình đâu đó khoảng 27 đến 28 lần vì như Tuấn vừa nói vì sao cái mảng kinh doanh à, công nghệ nó sẽ được định giá PE cao hơn cái mảng kinh doanh viễn thông là bởi vì sao là bởi vì à, mảng Ờ, công nghệ họ sẽ tốn rất nhiều chi phí cố định à tốn tốn rất ít xin lỗi tốn rất ít chi phí cố định trong mảng à, viễn thông thì tốn rất nhiều chi phí cố định à, ngoài ra thì cái mảng viễn thông của FPT ờ, Tuấn xin nói thêm một chút nữa là FPT đang vị thế là đứng thứ ba thị trường và ngày xưa khi mà phát triển cái mảng băng thông rộng ấy là chúng ta có rất nhiều công ty cạnh tranh nữa cùng với cả SCTV này hay là CMC nhưng đợt vừa rồi thì các công ty top dưới họ đã từ bỏ cái mảng cáp quang rộng đó bởi vì sao bởi vì cái chi phí đầu tư hàng năm của mảng à, băng thông rộng rất là lớn như FPT như Fox chẳng hạn họ một năm họ kiếm được lợi nhuận khoảng 2 nghìn đến 3 nghìn tỷ nhưng họ cũng đầu tư tái đầu tư đến khoảng 2 nghìn đến 3 nghìn tỷ vào cái mảng cáp cố định đó nên gần như là tiền kiếm được bao nhiêu là phải đầu tư thêm cố định và chính vì cái việc mà đầu tư cố định nhiều thế nên rất nhiều các doanh nghiệp à, viễn thông khác họ đã phải ao khỏi thị trường đúng không ạ À, cũng nguyên nhân một phần là bởi vì ngày xưa khi mà chúng ta dùng web 1.0 là chúng ta chỉ đọc báo thôi. Nhưng sau bắt đầu sang web mới là chúng ta sẽ chuyển sang dùng à, à, xem phim, xem ca nhạc đúng không ạ? Và ngày xưa chỉ là chất lượng 360, bây giờ lên 480, 720 rồi HD. Rồi ngày xưa nó chỉ có xem phim, bây giờ chuyển sang cả livestream nữa. Đó thì cái nhu cầu của mảng viễn thông tiếp tục tăng. Và dần dần à, đến một lúc nào đó khi mà cái cái nhu cầu à, về viễn thông nó bão hòa thì rõ ràng là những doanh nghiệp đứng đầu top đầu ngành như kiểu FPT, VNPT và Viettel họ sẽ đứng ở đó và họ sẽ thu rất nhiều lợi nhuận trong đó những doanh nghiệp khác rất khó để ờ, đầu tư được một cái hạ tầng lớn như vậy cái hạ tầng mà truyền tải backbone lớn như vậy đó thì đó chính là một cái lợi thế của FPT trong mảng viễn thông rồi thế thì ờ, chúng ta nhìn thấy rằng này uh, ờ, PE của mảng này khoảng 18 lần và PE khoảng này khoảng 28 lần thì chúng ta chỉ cần cộng trung bình ra thôi thì P/E e đâu đó khoảng 23 22 23 lần đúng không ạ nhưng mà trong cái đó của FPT thì cái lợi nhuận trước thuế của mảng mảng công nghệ đang cao hơn nhiều so với mảng viễn thông do vậy thì theo quan điểm của Tuấn rằng là cái mốc uh, à, PE hợp lý cho uh, ờ, FPT nếu như so sánh các nước công ty nước ngoài là nó đâu đó phải trên cái mốc khoảng 22 đến 23 lần đó đâu khoảng 24 25 lần hoàn toàn để chuyện đấy xảy ra trong tương lai rồi, rồi chúng ta sẽ nhìn sang cái tăng trưởng lợi nhuận của uh, của FPT giai đoạn 2021 đến 2022 thì uh, chúng ta nhận thấy rằng là cái mức tăng trưởng đâu đó nó sẽ khá là mạnh mẽ khoảng hai uh, khoảng lên, lên khoảng là 4.340 tỷ trong năm 2021 và 5.327 tỷ trong năm 2022 và theo như đó thì cái cái mục tiêu lợi nhuận uh, P/E khoảng 22 lần như Tuấn vừa có chia sẻ trong phần trước đó thì cái mức định giá của FPT đâu đó có thể đạt được là 106.000 tức là tăng 20% so với giá khoảng 88.000 ờ, ngày hôm nay là tăng khoảng 20% rồi và đến năm 2022 thì mức lợi nhuận có thể đạt được khoảng 130.000 ờ, ờ, tăng trưởng 46% 48% so với giá 88.000 đóng cửa ngày hôm nay đó thì đấy là những cái định giá của Tuấn về FPT trong giai đoạn 2021 2022 và chúng ta tiếp tục kết lại rằng là FPT họ đang có gì họ đã có thiên thời đó là uh, cái nhu cầu chuyển đổi số đang rất là lớn tại tại ờ, tại thị trường ờ, Mỹ à, tại thị trường thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng họ có đang có điện lợi là chi phí nhân công đó là khá là rẻ môi kinh doanh cũng cũng cũng khá là hấp dẫn khi cái chi phí đầu tư tài sản cố định rất là thấp và đối với mảng à, à, đầu tư tài sản cố định lớn như mảng à, viễn thông thì dần ờ, ờ, dần họ sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh rất nhiều so với cả đối thủ mới và sau và khi mà qua giai đoạn đầu tư thì cái giai đoạn ờ, sau của MT sẽ trở thành gà đẻ trứng vàng rồi về phản mảng nhân hòa họ có văn phòng khắp mọi nơi và họ có em đây thêm những cái công ty khác để họ làm đa dạng hóa cái sản phẩm của mình và họ mang cái sản phẩm đó họ bán bán chéo lẫn nhau đấy là những cái lợi thế của FPT và mức định giá mục tiêu uh, của uh, FPT theo quan điểm của Tuấn là PE khoảng 22 lần với giá 2021 là cuối năm 2021 ở khoảng 106 nghìn và cuối 2022 đâu đó khoảng 130 nghìn sau đây Tuấn xin mời anh ờ, ờ, Linh chuyên gia kỹ thuật của Vinrex sẽ nói qua một chút về điểm mua điểm bán của của doanh nghiệp này bây vâng, giờ vâng, anh Tuấn có chia sẻ với chúng ta về ờ, ờ, câu, chuyện của ờ, FPT trong thời gian tới thì tiếp theo dưới góc nhìn của phân tích thuật thì chúng ta xem là cổ phiếu FPT này đang được định giá như nào và có cái vùng giá mua vào ngắn hạn cho các nhà đầu tư ngắn hạn trong thời gian tới không thì trước, tiên chúng ta nhìn về đồ thị của FPT đây là đồ thị tuần của FPT chúng ta sẽ thấy rằng là cổ phiếu này đã đang đang trong một cái cái cái ờ, xu hướng tăng giá rất mạnh ờ, ờ, bắt đầu từ từ tháng 3 năm 2020 đây chính là cái thời điểm mà mà thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức tạo đáy đi lên sau cái cái đại dịch Covid 2019 Hôm nay, Hôm nay là ngày giao dịch cửa không hưởng quyền của cổ phiếu FPT và cổ phiếu đã có một cái phiên tăng giá khá mạnh ở ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn ờ, ờ, màn hình chúng ta thấy rằng là cổ phiếu FPT đã phiên dịch này đã chính thức thoát khỏi một cái kênh cái kênh ờ, xu hướng tăng giá của cổ phiếu này và trong quá khứ thì cổ phiếu đã có những lần cổ phiếu lên biến động tăng giá và chạm vùng vùng cặp trên và và điều chỉnh, lại ở cặp dưới. Hiện tại cổ phiếu FPT đã vượt lên trên cái vùng vùng cản quanh giá 84 và vâng, vâng, điều đặc biệt là chúng ta nhìn thấy rằng là cái khối lượng giao dịch của FPT ờ, thời điểm ờ, ờ, gần đây uh, tăng rất mạnh. Anh chị có thể ý là cái những cái phiên tăng giá khối lượng của FPT so với trung bình 20 phiên là tăng, gần như có những phiên tăng gấp đôi so với khối lượng trung bình của của hai phiên giao dịch trước đó thì uh, kỳ vọng rằng là cái chúng ta thấy rằng cái dòng tiền và cái trên, trên thị trường đang đang, ờ, đang đánh giá UT là một cổ phiếu rất rất ờ, tốt và họ đã đang ờ, mua và nắm giữ cổ phiếu này trong suốt cái quá trình tăng giá từ cái đoạn tháng đầu năm 2021 đến giờ. Thế thì, câu hỏi là ra là hiện tại nếu nhà đầu tư mà chưa sở hữu cổ phiếu FPT thì có thể cân nhắc mua vào ở vùng giá nào? Thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là cái cơ hội mua vào cho cổ phiếu FPT sẽ xuất hiện nếu Thời gian, tới cổ phiếu có điều chỉnh về lại quanh cái đường kênh giá cắt trên đây. Và, tương ứng với cùng giá quanh khoảng tầm 84, 3 tháng 4 thì là cái vùng giá mà mà, nếu thời gian tới cổ phiếu có điều chỉnh về về vùng này thì, thì các nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc để mua và mua vào cổ phiếu này. Ờ, ờ, còn ờ, đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu MT thì rõ ràng là cái xu hướng uh, trước đó của FPT là một đang xuống rất mạnh tăng giá rất mạnh với cái sự ủng hộ của cái khối lượng giao dịch uh, gia tăng mạnh theo theo cái những phiên tăng giá thì uh, việc nắm giữ cổ phiếu này trong thời gian tới đối với những uh, những nhà đầu tư mà đang nắm giữ cổ phiếu này thì là một sự lựa chọn uh, hoàn toàn uh, sáng suốt khi có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này uh, và trên đây là cái góc nhìn về về mặt phân tích kỹ thuật của cổ phiếu FPT cũng như là cái uh, Ờ, cơ hội cái vùng mà có thể giải ngân ờ, cho những nhà đầu tư ngắn hạn ờ, đối với cổ phiếu này à, tôi xin hết Ok chúng ta đã đi qua cổ phiếu về FPT và Tuấn xin điểm qua lại một chút thông tin về FPT đó, đó là gì đó là công ty này đang có đúng ngay xuống công nghệ 4.0 và cái định giá của FPT khi trong cái cái slide cuối cùng của Tuấn ấy có nói đến đó là cái mức định giá đâu đó khoảng là 106.000 cho năm 2021 cho cuối năm 2021 tăng trưởng khoảng 2% so với so với giá hiện tại và 130.000 cho cuối 2022 tăng trưởng khoảng đâu đó khoảng 48% so với giá hiện tại và trong cái trường hợp mà quý vị muốn giải ngân của vào cổ phiếu này thì như anh Linh vừa chia sẻ đó là chúng ta có uh, theo kênh giá tăng dần theo thời gian này và cái mức uh, ờ, mức vùng giá để giải ngân là quanh khoảng 84 85 à, tuy vậy thì ờ, như anh Linh ờ, có nói đây là một kênh giá tăng nên thành ra là nếu như theo thời gian thì cái mức vùng 84 85 có thể tăng dần theo thời gian đúng không ạ đó và à, lời cuối thì Tuấn luôn luôn muốn nói đến quý vị anh chị là hãy đầu tư theo cái cái hình biểu đồ phía bên tay trái của Tuấn đó là uh, cổ phiếu có giá trị tăng dần theo thời gian và nếu như chẳng may quý vị mua đắt giả sử như quý vị mua đắt tại thời điểm này đây tại thời tại điểm điểm này thì hoàn toàn một, một thời gian sau là giá cổ phiếu lại lại thành rẻ và FPT cũng đang là một cổ phiếu như vậy đó và nếu như quý vị có câu hỏi gì quý vị có thể uh, hỏi qua Facebook của Tuấn ở mã QR bên cạnh đồng thời thì uh, Tuấn xin kết thúc cái buổi tiêu điểm chia sẻ đầu tiên đầu tư ngày hôm nay tại đây và quý vị đừng quên like và uh, subscribe kênh uh, VNDirect uh, và ấn nút chuông để uh, theo dõi những video mới nhất của của team xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư